À, xin chào các bạn Hôm nay thì à, kênh nhà đất à, Tây Nguyên à, tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái lô đất à, dãy khá là rộng Cái lô đất này thì có diện tích là 8 hecta có địa chỉ tại à, xã Đắc Gành, à, huyện à, Đắc minh tỉnh Đắk Nông Từ cái mảnh đất này mà đi ra tới à, quốc lộ 14 ở phía ngoài các bạn này theo hướng tay mình chỉ á thì nó khoảng tầm à, gần hai cây số các bạn nhé đi theo cái trục đường này này đó đi theo cái trục đường này nó mất khoảng tầm à, một cây số cái đường à, đá đá cấp phố như thế này rồi sau đó là mình sẽ đi ra đường à, bê tông ở phía ngoài và chạy thẳng ra quốc lộ 14 nói chung là cái mảnh đất này thì xe ô tô bán tải như thế này là đi vào tận nơi các bạn nhé thì cái mảnh đất mà mình giới thiệu cho các bạn á, là cái mảnh đất sau lưng mình này cái mảnh đất mà đang trồng trồng bắp ấy cái khu vực này là khu vực mà người ta trồng trái cây là chủ yếu thì trên mình các bạn đã nhìn này các bạn sẽ nhìn thấy là cái theo hướng tây mình chỉ là toàn bộ là vườn xoài hết các bạn nhé nói chung khu vực này là phủ kín giống như kiểu là nông trường xoài vậy ở vị trí này á thì là điện dân sinh là vào tận đây rồi các bạn nhé nhà dân này ở phía tay mình chỉ một nhà dân này à, đây một nhà nữa này hai nhà này về cơ bản thì khu vực này á là dân cư ở theo từng dãy một mình đi lui ra khoảng tầm 500 ờ, mét á, thì khu vực đó dân ở cửa đông hơn và đi ra khoảng tầm 7 700 m đến một cây số thì đó là cái trục đường bê tông á là dân cư ở ngoài đấy là hai bên đường rất là kín thì đó là về cái ờ, tình hình dân cư cũng như là cái khu vực ờ, này thì thổ nhưỡng là chủ yếu là người ta trồng trái cây cái chất đất ở đây thì là đất đen pha với lại ờ, sỏi cái mảnh đất mà mình hôm nay mình quay cho các bạn á thì nó diện tích là 8 hectare và nó có hai hai phần hai phần sổ một phần là 6 héc và một phần 2 héc hai cái phần này nó tách rời với nhau các bạn nhé nó cách nhau một cái dãy nên là nếu như mà các bạn nào mà muốn mua 2 héc cũng được mua 6 héc cũng được hoặc là mua cả 8 héc cũng được các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình sẽ quay cho các bạn cái phần uh, chất đất cũng như là cái thế đất cho các bạn rồi sau đó mình sẽ bay flycam lên tại vì cái mảnh đất này nó rất là rộng nên là nếu mà đi lòng vòng thì mình sẽ quay uh, nó cũng cũng khẽ khá là giống nhau khi các bạn nhìn thấy đây các bạn cái phần này là phần 6 à, hecta nhá, nó rộng lắm. Tí nữa thì phải bay flycam lên để cho các bạn quay cho các bạn nhìn thấy. Cái chất đất này các bạn này. Đất này là đất à, đất đen, dạng một dạng đất thịt á. Đất này là trồng màu là thích hợp, trồng lúa, trồng hoa màu hoặc trồng trái cây. Ở khu vực này thì mình cũng thấy người ta trồng tiêu đấy, nhưng mà ít thôi. Chủ yếu là người ta làm hoa màu là nhiều. Toàn bộ 6 hecta này nhé các bạn nhé là trồng bắp hết này. Mình quay cho các bạn một vòng này. Nó nó tận lên trên đỉnh kìa nó rất là bằng luôn đó trên đất thì có một cái hồ để tưới nước các bạn nhé để tí nữa thì bay flycam lên mình sẽ quay cho bạn cái hồ đó và có một cái giếng khoan nữa thì đó là cái nguồn nước cho cái mảnh đất này rồi bây giờ mình sẽ bay flycam lên để quay cho các bạn cái mảnh đất này mình đang ờ, đi ra khu vực mà có cái hồ để quay cho các bạn nhé đây các bạn này cái ờ, thế đất này đó thế đất đây các bạn nhìn nhé quay cho các bạn vòng này đất khá là bằng nói chung là đất bằng luôn đấy chứ nó không có ờ, không có trí dốc nào đâu ở trên trên góc này thì có hơi chìm chìm chút này khu vực đất ở đây thì có đá đấy các bạn nhé nhưng mà đá thì họ gom sạch hết rồi à. cái cục này là do là họ múc cái hồ ấy họ múc cái hồ nên là cái cái phần đất thì các bạn sẽ nhìn thấy như vậy bây giờ mình ra mình quay cái hồ cho các bạn nhé cái hồ này thì theo như chủ nhà là hiện nay là họ chuẩn bị cải tạo lại để múc thêm ờ, cho nó sâu xuống nữa để chứa được nhiều nước đây các bạn nhé cái hồ này thì ờ, nó khá là rộng nhưng mà mình thấy rằng là nước thì không có nhiều lắm mùa này lại là mùa mưa nữa nên là cái hồ này để mà nói chung mà có chứa được nhiều nước hơn thì phải múc sâu xuống nữa các bạn nhé đó cái hồ này rộng khoảng tầm ờ, bốn năm xào đấy các bạn cái này mà muốn có nhiều nước thì chắc chắn là phải múc ờ, xuống ít nhất là một gầu nữa à, vừa rồi các bạn đã nhìn thấy cái đoạn mà mình bay flycam về cái ờ, mảnh đất các bạn cũng đã nhìn thấy sơ đồ của mảnh đất này mình tổng hợp lại một lần về mảnh đất này để các bạn cùng nắm các bạn nhé mảnh đất này là tổng là 8 ha trong đó là nó được tách ra thành hai khu vực một khu vực là 6 hect và một khu vực là 2 hect cái giá mà chủ nhà đang đưa ra đó là 300 triệu cho một hecta ở trên đất thì ờ, hiện nay có một cái hồ một cái giếng khoan đất thì hiện nay là coi như là đất trắng chỉ là trồng màu và cái chất đất là chất đất đen đất thịt đất đen như thế này phù hợp với lại trồng ờ, hoa màu cây ăn trái thì đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh đất này các bạn nhé thì bạn nào mà quan tâm tới ờ, đất giá rẻ thì đây cũng là một trong những cái miếng đất mà khá là ổn để mà đầu tư Ờ, về cái đường đi lối lại thì ờ, xin nói lại một lần nữa là từ đường ờ, quốc lộ 14 á, mà vào đất á, thì mất khoảng tầm hai cây số trong đó là có một cái số đường bê tông một cây số là đường đá cấp phối xe ô tô vào tận đầu dãy được các bạn nhé xe ô tô đây là xe bán tải các bạn nhé đó thì đó là toàn bộ thông tin ở mảnh đất này à, kênh nhà đất tây nguyên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúc các bạn tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư